Xin chào anh em, gần đây có rất nhiều anh em liên hệ với tôi Nhờ tôi tư vấn tại sao anh em đi chơi, anh em luôn là người thua cuộc Đấy, Và làm thế nào để em có thể giành được chiến thắng Thì à, như hiện nay, như tôi biết thì cũng 100% các sân chơi đều có những cái đồ chơi công chuyện Cho nên anh em chơi 5 năm, anh em luôn là người thua Đấy, Khẳng định với anh em, không ai có thể đỏ mãi được 10 trận thua cả 10 thì chắc chắn sân chơi đó có vấn đề Đấy nên làm thế nào để em có thể giành được chiến thắng cách duy nhất là em phải sử dụng những cái đồ chơi công chuyện hiệu quả thì em biết rồi hiện nay anh em đến sân chơi người ta nắp đĩa quân hột của người ta đấy, anh em rất khó đưa đồ vào đấy, và anh em chạm tay hột thì rất là khó không ai cho anh em chạm cách nào để em giành chiến thắng clip này tôi xin chia sẻ với anh em một cái thiết bị mới nhất của năm 2020 thì với cái thiết bị này đấy anh em có thể chơi trên mọi hột tài xỉu hay mọi nắp đĩa đấy anh em cũng không cần phải chạm tay hột anh em đều thể chơi được em nhé thì tôi cũng chuẩn bị cho em một số hỗ trợ đây tôi sẽ cho thêm vài hột cho đây đây tôi đã thử nước muối cho anh em đấy hột thì nói đây thì với cái thiết bị này đấy anh em ừ, có thể làm tay quan đến mọi sân chơi mọi sóng sới anh em nhé anh em không cần phải đưa bất cứ gì vào và cũng không cần phải chạm tay hột anh em ạ đây là cái thiết bị hiệu quả nhất hiện nay anh em nhé em có thể chơi, chơi trên là hột chợ hột công chuyện đều được em nhé hột 11 12 13 14 nói tóm lại là hột gì cũng được hay nắp đĩa gì cũng được em nhé thì anh em mà quan tâm với cái thiết bị mới nhất của năm 2020 này thì anh em có thể liên hệ với tôi anh em có thể là đến trực tiếp nhà của tôi anh em mang nắp đĩa quân hộp của anh em tới để anh em cùng trải nghiệm và kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó thì à, đây nó là cái thiết bị mới nhất của năm 2020 nó được ngụy trang vào chiếc điện thoại để tăng cái sự tự tin anh em mang vào sân chơi đấy cách chơi rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần bật máy lên này đấy và để trong người ngồi cái vị trí là một mét rưỡi đổ lại là vị trí hợp lý nhất anh em nhé thì sau đây tôi sẽ lắc thử vài tiếng để cho em thấy được cái độ hiệu quả của nó đấy anh em lưu ý tôi máy báo một dung anh em mới xỉu máy báo hai dung anh em cả đấy như thế này đây máy báo hai dung anh mới tài với tôi tài này 12 nút đấy sóc mạnh hay sóc dài đều được anh em nhé máy báo một dung đây anh em xỉu của tôi xíu này 7 nút thì đây là cái thiết bị mới nhất hiện nay đấy anh em đến mọi sân chơi mọi sóng sới em đều thể chơi được em có giành được chiến thắng cũng không để lại bất cứ tăng tích gì em nhé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 máy thì rung rất êm thôi nên anh em cứ để áp sát với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó nhất anh em nhé như tiếng này đây máy báo hai rung anh em tài tôi tài này rất ok đấy anh em có thể chơi trên hột trọ hột công chuyện đều được anh em không cần quan tâm sân tới sử dụng gì và cũng không cần phải chạm tay hột anh em nhé như tiếng này đây máy báo hai rung anh em tài tôi chắc chắn là tài anh em nhé tài này 11 nút rất ok thì à, cái thiết bị này đấy đấy nó thực chất nó là cái máy phân tích âm thanh anh em nhé đấy cho nên là em đến sân chơi thì em chỉ cần bật máy lên đấy không cần chạm tay vào hộp đấy, em ngồi vị trí một mét rưỡi đổ lại là được anh nhé đấy đấy cái máy này nó sẽ nghe cái âm thanh của hột rơi địa để nó phân tích rồi nó sẽ báo dung cho em biết được tài hay xỉu thì như em biết rồi mỗi hột tài xỉu đây nó đều có 6 mặt khác nhau thì đương nhiên khi nó rơi xuống địa nó sẽ tạo ra sáu cái âm thanh khác nhau đấy cái máy này nó sẽ dựa vào vấn đề đó để nó nhận biết nó phân tích và nó báo dung cho biết được cái xỉu đấy như cái tiếng này đây máy báo một dung anh em đánh xỉu với tôi chắc chắn là xỉu anh em nhé xỉu này 8 nút rất là ok thì với cái máy này đấy đấy nó sẽ bao test cho anh em ở mọi tiếng ồn đấy mọi tiếng ồn ở sân chơi nó không thể ảnh hưởng gì máy này nó chỉ lập trình âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thôi